Xin chào các bạn, mình là Lê Hồng Sơn nhé Mình đang làm thử chiếc bánh tổ ong kiểu của Bỉ nhé ừ. Những hạt nhỏ này là hạt đường chân ờ, trâu Đường này không cháy, ngọt ít đấy Bánh có thành phần là bột mì, bơ, muối, trứng gà, sữa và những hạt đường nhỏ này những hạt đường màu trắng trắng này hạt đường này ăn nó không ngọt đây là cái máy đang đang đang nướng nhé đây là cái máy đang nướng đã hẹn giờ khoảng 3 phút 4 phút một chiếc nhiệt độ đặt là 180 độ C đây là cái phần à, nguyên liệu của bánh đã trộn trước bằng từ bột mì này trứng trứng đường sữa muối men sốt của nó như bột bánh mì thôi Rồi 3 phút đến 4 phút là nó sẽ được một mẻ như bên kia để ra một cái chiếc bánh như này bánh này nhé bánh này ăn sáng ăn à, bữa xế lúc đói nó rất là ngon đủ chất đây còn 48 giây này máy này là máy của bỉ người ta đúc bằng gang với ờ, chất lượng rất là đặc biệt có thể độ bền đến tầm 30 năm mình phải đặt mua rất lâu ở bên bên châu Âu sang bỉ hàng 2 mét <coughs> ờ, đợi thời gian là mình mở ra xem nha đây là những phần hạt đường này hạt đường này sẽ cháy hạt à, đường à, nằm đây này bên dưới này hạt đường này nhé hạt đường à, chân dầu nó không bị cháy đâu để nó bị cháy này lật lật lên này đây là phần bánh sau khi nướng nhé còn phải nóng đây bánh này đang thử nghiệm chắc phải bỏ đi rất là nhiều may là rất là ngon làm tiếp này nhá cái độ mẻ đây kiểu bánh này nó không như cái bánh uh, bánh kiểu ờ, mà dùng bột nở mà đây dùng men kiểu bánh nó phải tiêu chuẩn hình tròn xong rồi có không có không, không có góc vuông ở bên cạnh các bạn sẽ tìm hiểu cái món bánh bánh này bánh truyền thống này của bỉ nhé đây này vào nhá lại hẹn giờ tiếp này 4 phút này đây là hai hai phát đầu tiên này cái máy này nướng một phát là được khoảng bốn chiếc này thôi ở tại cửa hàng mà bán rồi là những cái nơi nào ấy thì cứ bật máy xong là khoảng tầm 10 phút là đủ nhiệt độ còn nướng liên tục được rất nhiều các bạn xem cái hình thì nó như gọi là tổ ong nhưng mà ở trên thị trường có loại bánh tên là caro thì kiểu bánh nó cũng hình tròn tròn này rất là không có cạnh như này nhưng bánh caro là bánh công nghiệp rồi cái bánh này bánh thủ công hay bánh handmade với cái à, cái mix bột mix trộn sẵn đắp này đắp này thì là có thể bảo quản trong tủ đông bỏ ra giã đông để một lúc lâu bên ngoài là nó ở trạng thái lại như bình thường này là mình có thể uh, sử dụng được hoặc có thể múc ra và cho thẳng vào không cần giã đông và cho thẳng vào máy thêm khoảng một phút không cần giã đông là rất là nhanh như bình thường mình làm mà buổi đánh một mẻ này mình sẽ để khoảng tầm một tuần dùng thoải mái đây là một phút 28 giây này mình sẽ chuẩn bị tiếp cho mẻ mẻ tiếp theo cái này nếu mà trong quá trình nướng mà mở ra thì cái phần ờ, bề mặt này nó không tiếp xúc được tốt nữa thì nó sẽ không vàng được ví dụ như mẻ ban đầu là 4 phút rưỡi ngày sau là 4 phút thì nó độ vàng nó đã khác nhau rồi ừ. bốn phút bốn phút rưỡi khác nhau rồi tuy nhiên bên trong thì khoảng tầm 3 phút rưỡi là nó đã chín rồi 55 giây rồi nhé còn 55 giây nữa nhé bạn xem kỹ phần đường chân trâu này cái đường này nó là pure sugar nhé thì cái đường này nó có rất nhiều cỡ nó chính là cái đường hạt màu trắng nằm ở trong bánh, trên bánh mì và cúc cái cỡ xanh nó nhỏ hơn mấy miếng hoa cúc các bạn thấy là ở nhà mình không có cho mấy cái hạt hạnh nhân cái, cái lát hạnh nhân lên còn bản chất của nó nó phải là cái đường chân dâu này cho nướng không bị không bị cháy không chảy Yeah mình đặt đúng giờ làm đúng giờ đúng công thức thì 100 mẻ nhân 100 mẻ nè bạn nhìn chưa nhé